Música phó giáo sư tiến sĩ viên à, phó giám đốc à, của trung tâm dinh dưỡng à, quốc gia việt nam kính thưa các đồng chí trong ban giám đốc của nhãn hàng sữa Zuro Bia Việt Nam kính thưa các quý đại lý quý nhà phân phối trên khu vực tây bắc à, lời đầu tiên thay mặt cho công ty cổ phần quốc tế dược phẩm Hazu nhà máy Hazu Phép tôi gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị đại biểu, quý vị quý đã bớt chút thời gian về có mặt tại khán phòng ngày hôm nay để tham gia buổi lễ ra mắt sản phẩm sữa dinh dưỡng cao cấp Zurobio Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, để kết nối thành công các thanh án hàng đi trước, Hazu tự hào có mặt uh, ngày hôm nay để giới thiệu tới quý vị đại biểu quý vị khách quý quý nhà phân phối đại lý khu vực tây bắc một dòng sản phẩm sữa dinh dưỡng cao cấp Zulomil à, nhà máy Hasu Bạc Ma à, được à, chứng nhận ISO 2000 2018 và được à, vinh dự đón nhận chứng nhận GMP là chứng chỉ chứng nhận cao nhất trong à, về việc an toàn sản xuất trong việc an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất được cục an toàn vệ sinh thực phẩm và bộ y tế chứng nhận à, với ngày hôm nay à, à, cá nhân tôi thực sự là vinh dự có mặt hôm nay để đồng hành cùng với à, ban lãnh đạo ban giám đốc của nhãn hàng Judo Milk và đặc biệt là rất vinh dự có sự hiện diện của cô Lâm ở bên à, nguyên phó đốc viện dinh dưỡng quốc gia và sự có mặt của tất cả các quý đại lý nhà phân phối à, tôi à, kính chúc cho tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý có một buổi à, hội nghị để định chiên khách hàng và để ra mắt sản phẩm Solo View và chúc cho nhãn hàng à, sẽ có một buổi ra mắt thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. đó là sự đóng góp rất là nhiệt tình và sự ủng hộ niềm tin cũng như là ừ, của tất cả quý thị khách hàng đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay nhà phân phối em tôi rất là vinh dự khi được à, thay mặt cho toàn quốc à, được à, ra mắt sản phẩm Solomil Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ ừ, đó là niềm tự hào và cũng là niềm vinh dự nhà phân phối em tú thì luôn luôn là mong muốn hướng đến những cái sản phẩm chất lượng nhất tới tay người tiêu dùng tôi mong rằng uh, tất cả các quý vị là các đại lý các shop là những đối tác tin yêu của anh tú vua sữa bình sẽ đồng hành ủng hộ và tin yêu sản phẩm Zunumilk Việt Nam Vâng, xin ờ, kính chúc sức khỏe và toàn thể các ờ, quý đại biểu và chúc chúng ta ờ, sẽ thành công trong con đường kinh doanh ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.